Alo Hello anh em nhá Chào mừng anh em quay trở lại với kênh bóng của K à, Kênh chuyên nhận định cũng như là soi tất cả những mã kèo mà anh em chúng ta có thể chơi trong một trận đấu anh em nhá à, Hôm nay thì chắc là sẽ làm ngắn thôi Mình sẽ lên uh, tập trung lên kèo cho anh em Ngày hôm qua thì mình có lên cho anh em hai video nhận định cũng như là phân tích về hai trận đấu vào dạng sáng ngày uh, mai cũng như là dạng sáng ngày 15 tháng 12 rồi đúng không? Trận đấu giữa Argentina và Croatia cũng như là trận đấu giữa Pháp và Maroc. À, đến với trận đấu đầu tiên vào dạng sáng ngày mai trận đấu giữa Argentina và Croatia trước anh em nhá. Hiện tại kèo chấp đang là Argentina chấp 0.5. À, trên dưới cả trận là hai hòa và hiệp 1 là 0.25, tài hiệp 1 là 0.75. Bỏ qua những kèo chính đi vì mình cũng nói rồi, những kèo chính bây giờ vào đến uh, đến cái vòng ờ, bán kết này rồi thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu, đúng không? rất nhiều những anh em à, kể cả mình cũng vậy thôi à, vòng à, tứ kết vừa qua anh em chúng ta cũng đã đi kha khá vốn rồi đúng không có anh em thì đã chắc là cũng đã mất sổ đỏ mất cả nhà cả xe cả đúng không các kiểu con là điều rồi có nhiều anh em thì không còn niềm tin vào bóng đá nữa đó thì mình cũng đã dặn trước anh em rồi đó là anh em chúng ta đầu tư giải trí và nuôi cái đam mê của mình thôi chứ còn bây giờ mà anh em cứ đợi đến uh, gì nhỉ những uh, giải như thế này cho anh em uh, trong đầu của anh em thì bảo là ừ chơi cho vui nhưng mà thật ra là anh em muốn uh, gỡ nhà người ta về làm uh, chuồng lợn thì uh, rất là khó đúng không cứ ôn in với lại uh, gấp lên đi rồi là bao nhiêu cái giờ đỏ rồi là bao nhiêu cái xe cũng không đủ cho anh em gấp đâu đó thì bỏ qua cái mã đó là 0.25 nhá Nếu như anh em nào mà muốn đầu tư vào uh, trận đấu này ấy một cách gọi là sao nhỉ à, vừa xem bóng này à, vừa có một chút để kích thích hơn thì anh em chúng ta có thể đi hẳn hiệp một cho mình hiệp một đó là đi cửa dưới cũng như đi tải được chưa đấy đây là cách mình vẫn hay đi cho anh em và một uh, mã nữa đó là cái mã tài 2 cũng là khá là hợp lý trong trận đấu này uh, bỏ qua cái mã kèo chấp cái đã mã mã kèo chấp nó vẫn à, chưa phải là nó hợp lý lắm đâu đấy mà chúng ta sẽ tập trung vào gì à, với những phân tích cũng như là nhận định của mình ngày hôm qua về trận đấu giữa Croatia và Argentina rồi đúng không Croatia sẽ tiếp tục chơi với chiến thuật đó là phòng ngự phòng ngự anh em nhá phòng ngự thì những cái chỉ số phụ như là phạt góc này rồi là thẻ này đúng không tất cả những cái chỉ số số phụ khác thì chúng ta sẽ dễ chơi hơn so với việc là tập trung vào hai cái mã kèo chính một trận đấu để ghi được một bàn thắng cũng như là để chiến thắng một cái mã kèo nó rất khó anh em tuy nhiên thì những cái chỉ số phụ như là đá phạt góc hay là thẻ phạt thì nó sẽ lợi thế hơn cho những uh, đội bóng mà tấn công đúng không tấn công từ đầu nhiều hơn và sẽ thiệt thòi cho những đội bóng phòng thủ và mình tất nhiên rồi trận đấu này cũng vậy thôi mình đã nhận định trước cho anh em rồi Croat sẽ phòng thủ thì không có lý do nào mà anh em chúng ta không thể đầu tư một ít vào những cái mã kèo chấp góc của Argentina cả hiệp 1 cũng như là cả trận anh em nhá 1.5 cũng như là 0.75 đấy cái tài góc thì cũng uh, hơi khó đấy khi mà Croatia cũng như là Argentina uh, nó không hay đá góc lắm nhất là Croatia Croatia nó cứu góc cũng kinh vì vậy nên là chúng ta sẽ tập trung với kèo chấp góc thì nó hợp lý hơn ví dụ mà thằng Argentina nó mà một khoảng khắc thiên tài nào đó của Lionel Messi lại có bàn thắng vào hiệp 1 như trận đấu trước đi thì góc này anh em chúng ta có thể đi xỉu cũng được anh em nhá đó và tiếp đến nó là xem nào lướt qua một chút cái mã kèo thẻ kèo thẻ thì uh, chấp cả trận chỉ có 0.25 thôi uh, ờ, 0.25 thôi anh em nhá 0.25 thôi và đặc biệt rằng là trận đấu này thì những trận đấu trước ấy thì có thể chúng ta đặt niềm tin vào Argentina khi mà trong ờ, đội hình của Argentina cũng có những ông thần uh, ăn thẻ đấy ví dụ như là uh, Acuna này đúng không cũng như là rất nhiều những tiền vệ ví dụ như là Otamendi của Argentina cũng là mấy ông thần rất hay lĩnh thẻ Tuy nhiên thì trận đấu này thì uh, vì trận đấu uh, với Argentina hầu như là anh em chúng ta thấy rồi rất nhiều thẻ và hầu hết thì uh, có một số những cầu thủ đã ăn quá nhiều thẻ và phải nghỉ trong trận đấu này và trận đấu này thì Acuna cũng không có đá vì vậy mà anh em chúng ta có thể tập trung cho mình vào cái mã kèo đó là chấp thẻ cũng được hoặc là anh em chúng ta sẽ đi đây đi cái mã này như cái mã hiệp 1 ờ, đang là không chấp gì cả anh em nhé không chấp thẻ đấy thì anh em chúng ta có thể đặt niềm tin vào Croatia nhưng mà mình nghĩ rằng là với uh, cái việc mà rê reject của Lionel Messi thì có thể rằng các tiền vệ của Croatia sẽ phải mạnh tay và chúng ta có thể thấy rằng là hàng tiền vệ của Croatia thiên hướng về phòng thủ thì đá rất là rắn nên là chúng ta có thể hy vọng rằng là hiệp 1 sẽ có một thẻ cho Croatia đúng không hiện tại tài thẻ mình nghĩ là hơi cao khi mà uh, họ đang lấy cái chỉ số trước của thằng Argentina để áp vào trong uh, cái mã này tài 4 nó quá cao trong một trận đấu như thế này vì thằng Croatia nó ít ra thẻ lắm anh em nó rất ít ra thẻ anh em nhá Đấy, những trận đấu của Croatia cũng không phải là nhiều thẻ đâu đó chỉ có là thằng ờ, Argentina và thằng Hà Lan là vì cái lịch sử của nó thì anh em chúng ta biết rồi rất máu <clears throat> và những gì mà trên sân thể hiện cho chúng ta thấy rồi trận đấu với Argentina và Hà Lan thì anh em chúng tôi cũng đã nhồi được ba cái mã kèo thẻ thì cũng đớp cả đấy thì chúng ta cũng phải xem một chút về uh, diễn biến trận đấu để uh, chúng ta xem nhá hiện tại thì uh, chưa biết được rằng là như nào như nào đâu chúng ta còn phải xem rõ một cái nữa đó là trọng tài chính bắt trong trận đấu này sẽ là ai đấy để chúng ta có thể tự tin hơn còn tất nhiên là đây sẽ là hai cái mã kèo mà mình uh, gợi ý cho anh em được chưa kèo thẻ này đó là đi uh, Croatia chấp 0.5 này và hiệp 1 là đồng banh này hiệp 1 là không chấp này anh em này tiếp đến đó là mã kèo phạt góc thì chúng ta đi Argentina uh, chấp 1.5 mình nghĩ rằng là chắc chắn rằng là Argentina sẽ vượt qua cái số góc chấp này khoảng tầm một quả đến hai quả nữa đấy và hiệp 1 đó là 0.75 uh, ờ, cách biệt một góc thôi chúng ta cũng đã lụng rồi còn hơn là chúng ta đặt niềm tin vào những cái kèo đó là Argentina 0.5 hay là uh, ờ, 0.25 đúng không đúng không nó rất khó để anh em chúng ta có thể uh, quay lắm khi mà không phải chúng ta cũng biết rồi thằng uh, Croatia nó không phải là dễ chơi đâu bao nhiêu vòng uh, từ vòng 18 cho đến bây giờ kể cả những cái vòng trước cái vòng bảng thôi anh em chúng ta cũng đã thấy rồi đúng không rất khó chịu và không phải rằng là cứ trận đấu nào cũng dễ nổ tài cũng không phải trận đấu nào cũng có nhiều bàn thắng và cửa trên cũng có thể ghi được nhiều bàn thắng đâu đấy thì à, anh em chúng ta có thể dựa theo những à, cái gợi ý của mình để anh em chúng ta có thể đầu tư một chút vào những cái mã kèo phụ anh em nhé còn à, ba cái mã kèo chính thì mình có nót gợi ý cho anh em đây sẽ là những cái mã kèo mà trước trận đấu thôi còn đối với mình thì mình cũng nói rồi cách chơi của mình là ăn hối lông đấy à, kèo thì phải đi theo trận chứ không phải là trận đi theo kèo anh em nhé Đấy, thì mình phải theo dõi trận đấu Sau đó mình mới đẩy kèo được Có thể là khi nào trận đấu diễn ra đến khoảng tầm 30 ờ, phút đầu tiên đi Chưa có bàn thắng đi Mình nghĩ rằng cái kèo tài nó nó sẽ đâm xuống khoảng 1 hoặc là 0.75 Thì anh em chúng ta dễ vào kèo hơn Đúng không? Với việc là ghi một bàn thôi là anh em chúng ta đã có tiền rồi Đấy, nó nó hợp lý hơn so với cái việc là chúng ta cứ đâm đầu vào những cái má kèo ngay từ bây giờ Và cái 0.5 này cũng vậy thôi ờ, anh em thử nghĩ xem chẳng hạn như là nó hết hiệp 1 đi không có bàn thắng chẳng hạn kèo này nó sổ xuống đồng banh chứ lại uh, chưa chắc đã là 0.5 hay là 0.25 nữa đâu đấy thì anh em nên tỉnh táo khi nào mà đầu tư nhá anh em nhá chứ không phải là cứ chụp giật là cứ thích thằng nào vào là vào luôn hay là vào đầu trận thì đúng là chỉ có 50 50 thôi không có hơn đâu đấy thế thôi mình chỉ nói thế thôi còn uh, kèo cọt thì anh em uh, cứ xem